Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại chúng tôi sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp ga với rất là nhiều ờ, mẫu mã và giá cả khác nhau nè cho các bạn có thể tham khảo và lựa chọn Đây là một cái số dòng bếp ga bên cửa hàng của chúng tôi thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá là 1,6 triệu thì bếp là Paloma model là IC330SB bếp số 2 có giá là 2,2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGTM56DGL bếp này ở đây nó sẽ được lắp đặt một cái công tắc đây là cái công tắc rang chiên giúp các bạn sẽ có thể chế biến những món rang chiên nó thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì hiện tại chỉ có duy nhất bên cửa hàng chúng tôi là đang phân phối cái dòng bếp ga được lắp đặt cái công tắc rang chiên này thôi các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta tự lắp đặt để các bạn có thể chế biến những món rang chiên nó sẽ nó sẽ được dễ dàng và tiện lợi hơn bếp số 3 có giá là 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM 563DG bếp này cũng được lắp đặt công tắc đây là công tắc rang chiên thoải mái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 chiên rang thoải mái mà không lo bị tắt lửa tiếp theo bếp số 8 <clears throat> đây là một cái dòng bếp ờ, full chức năng của Paloma nè model bếp là IC 360WA đây full chức năng đây sẽ có ờ, tính năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây thì sẽ có tính năng rang xào chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp bếp số 8 này có giá là 4,7 triệu tiếp theo là bếp số 9 có giá 1,4 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGE66S661 FTS đây bếp số 4 có giá là 1,4 triệu đây ờ, loại lỗi bạc đây là bếp số 9 nè, bếp số 9 có giá 1,4 triệu bếp số 9 tiếp theo là bếp số 10 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai modem là KGM64BE đây giá 2,4 triệu bếp số 11 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp số 12 có giá là 3 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB bếp số uh, ờ, 13 có giá 2,6 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE tiếp theo là bếp số 14 có giá 2,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE luôn bếp số 14 này nó uh, sản xuất vào năm 2016 nè đời nó còn rất là cũng rất là cũng khá là cao á tiếp theo là một số dòng bếp kính bên cửa hàng chúng tôi thì đầu tiên đây là một cái dòng bếp của Rinnai modem của nó là RTS61AWG10RN đây là một cái dòng bếp kính full uh, inox và full chức năng đây là hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo bên đây sẽ có là ờ, chế độ rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội ở đây sẽ có chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm bếp số 15 ờ, này có giá là 8 triệu thì đây là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải có đặt nồi lên bếp thì bếp nó mới cho cháy lửa được tiếp theo là bếp số 16 bếp này có giá là 4 triệu đây, đây là một cái dòng bếp của Haman mặt kính và full ờ, chức năng này là hẹn giờ cả hai bếp nè à, chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm đây là chế độ rang xào bên đây sẽ có nấu cơm nấu cháo và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm đây cũng là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên bếp thì nó mới cho cháy lửa được bếp số 16 này có giá là 4 triệu Tiếp theo bếp số 17 giá 5,5 triệu hệ bếp là Rinnai model là S660 VCTS đây là một cái dòng bếp mặt kính full inox và full chức năng đây nấu nước sôi đây là rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ bếp bên phải nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng đây bếp full chức năng bếp này có giá 5,5 triệu tiếp theo là bếp số 18 đây là một cái dòng bếp của Rinnai giá 6,5 triệu thì bếp là RTS61AWK1R đây bếp này cũng là mặt kính cường lực và full inox và full chức năng đây màu này nhìn rất là đẹp nè màu này bây giờ nút uh, chế độ rang xào nè nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên đây là nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp bên phải đây là nướng tự động bếp này có giá 6,5 triệu đây bếp này có màu rất là đẹp nè cái màu nhìn rất là đặc biệt Tiếp theo là bếp số 19 giá 6 triệu Đây là một cái dòng bếp của Paloma Đây model của nó là BA61WCK Đây là mặt kính cường lực của nó nè Đây Bếp số 19 giá 6 triệu Bếp này cũng full chức năng Đây là nấu uh, nước sôi nè Rang xào chọn nhiệt độ chiên Nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ cả ba bếp Thì bếp này á, nó ờ, đời 2015 nè Cũng còn khá là cao đây bếp số 19 giá 6 triệu tiếp theo <coughs> đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu thì những các bạn chúng ta có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh đó, thì các bạn có thể tham khảo sử dụng cái dòng bếp từ như thế này nó nấu ăn sẽ rất là nhanh đây hiệu Toshiba giá 3,5 triệu số 21 bếp từ tiếp theo bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman đây bếp ga âm nó sẽ có đây là ba bếp nấu nè các bạn nhìn thấy ba bếp nấu nè à, con này giá 8 triệu đây là hàng trưng bày nha các bạn hàng còn mới 100% chưa qua sử dụng đây là hàng trưng bày giá 8 triệu biết số 22 thì đây là một số cái mẫu mã bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè các bạn có thể xem và chúng ta có thể uh, tham khảo thì uh, hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nhật nội địa nhật á nó đều sẽ được thiết kế là có cái lò nướng nè rất uh, tiện lợi cho các bạn chế biến những món nướng và cũng dễ dàng cho các bạn có thể vệ sinh đây rất là tiện lợi thì khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một cái gói quà tặng ở đây nó sẽ bao gồm một cái bộ pin sạc thì nó sẽ giúp các bạn á, có thể sử dụng bếp nó tiện lợi và nó dễ dàng hơn thì uh, tiếp theo là tôi sẽ đến lại con bếp chính của cái video lần này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 đây clip đã khóa ga kèm theo tiếng đóng rơ le đó đây clip đã khóa ga công tắc thì vẫn mở bình thường nè tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì đây là cái tính năng khi mà các bạn nấu nước sôi ở nhà mà chẳng may chúng ta, chúng ta có quên á, không có tắt lửa thì khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn á, và nó đạt đến chế độ yêu cầu của bếp thì bếp cũng sẽ tự động nó khóa ga lại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 thì nhà sản xuất họ cũng có thiết kế một cái ờ, công tắc rang chiên cho một số dòng bếp của họ thì khi mà các bạn ờ, bật, bật công tắc rang chiên nó lên á qua cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì ờ, nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên thêm được một lúc nữa nhưng mà nó vẫn sẽ khóa ra lại nó cũng không có được bao, bao nhiêu lâu đâu nó vẫn rất là bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề đó thì bên cửa hàng chúng tôi có thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa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 đi kèm với nó đây là một ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét ừ, biết bên trái nó khói ra đây câu ờ, tính năng nước cạn nồi này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 thì ở cái viên pin sạc này nó sẽ có hai cực ở đây đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ nè để các bạn có thể phân biệt khi mà chúng ta nhận biết ở nhà thì ở dấu cộng này là cực dương và dấu trừ là cực âm thì các bạn lưu ý khi mà các bạn lắp pin ở bên trong hộp pin á, các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng này ra phía bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong đây là cái hướng nằm của pin nè tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta thì ờ, lắc vào á các bạn chỉ việc mượn vào cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương dấu cộng nó sẽ có một cái lò nhỏ ở đây đây các bạn móc lò xo vào như thế này để chúng ta cố định cái lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó sẽ bị bung ra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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này đây thì chúng ta phải để học pin này trống nè các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết thì uh, nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á mà các bạn vẫn có pin bên trong học pin á thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm á, thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để mà nướng á, thì các bạn cũng nên đổ ít cái lượng nước về phía dưới mâm hứng này để trong quá trình chúng ta nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn á, khi mà nướng á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng cũng như là khi mà chúng ta nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn